cô cho mình cùng nhau vào à ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. <clears throat> ví dụ số 1 có nội dung như sau. Đề bài yêu cầu là hãy xét xem, hãy xét xem các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn hay không? Được chưa nào? Ta đi câu A. Ồ, cái bất phương trình đầu tiên đưa ra, các bạn thấy ngay đó là gì ạ? 0x cộng 3 lớn hơn hoặc bằng không có được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn không ạ? À, các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Bất phương trình bậc nhất một ẩn phải có dạng là AX cộng B lớn hơn không hoặc bé hơn không hoặc lớn hơn hoặc bằng không hoặc bé hơn hoặc bằng không đúng không ạ? Nhưng với điều kiện là A phải khác không cái này cô tin chắc là bạn nào cũng phát hiện ra được vì ta vừa được nhắc lại hoàn toàn à, phần lý thuyết đúng chưa nào? Vâng, ngay ví dụ ở câu A bạn thấy ngay là ở ý A không phải là bất phương trình bậc nhất một à một ẩn vì nó có dạng AX cộng B lớn hơn không nhưng A bằng không được chưa? Ta đi câu A. Câu A. Ở đây ta sẽ được là 0x cộng 3 lớn hơn 0. Được chưa? Bất phương trình số 1. Được chưa?